Duy Mạnh xin kính chào quý vị và các bạn à, Hôm nay Duy Mạnh xin giới thiệu với quý vị và các bạn chiếc máy hút bụi hút nước à, Đây là một chiếc máy với chức năng hút bụi hoặc là hút nước ứng dụng để dùng trong vệ sinh công nghiệp như là hút bụi à, nhà, căn hộ, văn phòng hoặc là hút nước sàn nhà và đặc biệt là dùng để hút bụi trong quá trình giặt nệm trong cửa hàng giật là dưỡng sinh đó thì mình sẽ mở toàn bộ của cái thùng ra xong nó gồm chi tiết và linh kiện gì ạ thì đây là một cái đầu kết nối Đấy, để hút bụng cái này đây là cái đầu kết nối để hút nước ở sàn nhà này Đó. đây là đầu kết nối để hút bụi ở những cái phần mà góc cạnh inox được kết nối như thế này Đấy, rất tiện để chúng ta di chuyển đi di chuyển lại trên sàn nhà Đấy. và đây là model AS 70 à, dung tích của cái phần đựng nước là 70 lít và cái dây điện kết nối này dài 8 mét chúng ta có thể di chuyển trong cái sàn nhà khá rộng được Đấy, dây điện này là dài 8 mét và trọng lượng của 23 kg đây là chúng ta sẽ mở ra mở ra thì bên trong này đây là cái bộ phận à, chứa động cơ motor đây là của cái phần thân máy gồm hai động cơ các bạn nhé hai động cơ này đấy hai động cơ hai động cơ 2400W hai motor rất là mạnh hút khỏe rất là bền ở bên trong này là cái, cái khoang chứa bụi chứa nước này và sau khi mà chúng ta hút bụi hút nước vào thì sẽ đi vệ sinh cái phần à, chứa bụi chứa nước ở bên trong này à, bây giờ duy mạnh sẽ lắp cái động cơ này vào cái thùng máy này Đấy, chúng ta đặt kép vào đây và hai bên này thì có hai cái lẫy như này đó Đấy. Và bây giờ cắm điện để xem máy à, động cơ có hoạt động không nhé đó là điện cắm rồi này và đây là cái ống nhựa mềm để kết nối này Đấy. À, lưu ý có hai đầu đầu này là đầu kết nối với máy này. Đấy. chúng ta chỉ cần à, cắm thẳng vào đây là được đó. và đây là đầu kết nối với các cái đầu hút ví dụ cái này là dùng để hút bụi tại những cái góc cạnh à, khó lau bụi này cái này là cũng có thể là hút bụi này đấy, cái đầu kết nối vào đây đấy, kết nối vào đây chưa ạ còn trong trường hợp mà chúng ta giặt điện ống áp chẳng hạn chúng ta sẽ kết nối cái mỏ của mình thì vào cái ống này à, có hai động cơ thì sẽ có hai công tắc và chúng ta nếu như hút nhẹ thì chúng ta sẽ bấm một động cơ và muốn hút mạnh thì sẽ bấm cả hai động cơ đó bật động cơ lên thì nó sẽ hút rất mạnh và ví dụ à, đây là cái nệm chẳng hạn nệm đã giặt xong rất nhiều nước của chúng ta sẽ di cái mỏ bì như thế này thì nước sẽ dần rút ra hết ở trong cái nệm đó còn à, ngoài ra đây là hai cái đầu kết nối khác nữa đây là hút nước ở dưới sàn này Đấy. còn đây là đầu kết nối để hút bụi dưới sàn này Ví chúng ta hút nước ở sàn nhà sẽ bị cắm như này chúng ta sẽ à, quay ngược lại như thế này giờ lên lại lắp thử cái đầu hút bụi nhé à, trên đây duy mạnh à, giới thiệu sơ qua về modem máy hút bụi hút nước AF 70 và nó có thể kết hợp với rất nhiều cái cái đầu hút khác nhau hút bụi hút nước ở mọi cái à, địa hình sàn nhà rồi là sàn gỗ hay là hút à, nước khi mà giặt đệm cũng nhé à, quý vị và các bạn à, cần tham khảo về thiết bị phụ trợ trong ngành vệ sinh công nghiệp thì hãy liên hệ với hotline 0963 155 622 Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn